và được gia chủ thiết kế với những các cái cây xanh ở khu vực bên ngoài mặt tiền và với những các cái à, à, hệ thống đèn chiếu sáng này rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Nhà mình thì được nằm ngay sát bên với lại khu vực chợ Hành Đông Tây và công viên Lồng Hoa với vị trí thì nằm trên à, trục đường Quang Trung thuộc à, phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh như quý vị. Điều đặc biệt của căn nhà này thì sẽ có một cái à, khu vực à, sân vườn ở bên dưới cũng như là một khoảng sân khá là rộng như quý vị để à, gia đình mình quý khách hàng ta mua về ở thì à, rất là thoáng và mát nha một căn nhà cực kỳ là hiếm ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và nằm ngay sát bếm lại khu vực công viên Lồng Hoa và chợ Đông Tây. Và với căn nhà ngang 9 à, và độ sâu là 12 m và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Vâng thì à, tiếp đến em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta xem và tham quan cái à, con đường đi vào này. Con đường này thì à, một con đường là xe ba gác đi vào được nhá. Xe hơi thì hơi chật nha quý vị. Nhưng mà cũng ngay sát với lại đường xe hơi rồi. lại với cách khoảng 20 m đi bộ thôi là ra với lại con hẻm xe hơi rồi nha quý vị. Và một vị trí phải nói là quá đẹp và tuyệt vời để gia đình khách hàng chúng ta mua ở cũng là an cư lập nghiệp thì cho người già về đây ở thì rất là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 Khoảng này thì ờ, sân đậu xe máy được khoảng ờ, chục chiếc như quý vị Khoảng sân khá là rộng Và bên trong thì ờ, sẽ có một cái hồ cá này ở đường sau Và trồng những các cái cây cảnh, cây kiểng như quý vị Rất là đẹp như quý vị Một căn nhà xây dựng thiết kế với hình vuông Đây là bên hông nha Diện tích đất của căn nhà mình là ngang 9 và độ sâu là lên đến 12 mét nha quý vị. Và nhà mình thì chủ nhà thiết kế với xây hình vuông nha khá đẹp này và đường đây thì à, sẽ có cửa đường à, nhà mình thì có ba cửa luôn nha quý vị một cửa bên hông và cửa chính cũng như là cửa đường sau nha đấy với đường sau sẽ có cửa luôn nhà mình thì à, phải nói là một không gian rất là rộng và thoáng như quý vị lấy được nhiều những các cái gió và những cái ánh sáng nha cho căn nhà mình nha mọi người thì à, căn nhà này đang được gia chủ và cũng như là bên em chào với giá bán cực kỳ là yêu thương với giá chỉ có hơn 8 tỷ đồng một xíu thôi là quý vị có thể là sở hữu ngay một căn nhà đẹp rồi. Và khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có một khoảng sân này rất là rộng và đằng sau thì à, có khu vực um, uh, hồ cá đây hồ cá đằng sau của căn nhà mình nha quý vị và có sân để xe máy này đường sau đây thì quý vị để xe máy rất là nhiều nha và rất là rộng thoáng cho không gian căn nhà mình đường sau Đấy, một uh, không gian rất là mát và được gia chủ tặng với những các cái uh, cây uh, xanh, những các cái uh, cây kiểng này. Đấy, trang trí thêm nha quý vị. Đây là khu vực uh, uh, đường sau đi vào có cửa đường sau nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và tuyệt vời với uh, view uh, sân khá là sang trọng nha. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ hơn 8 tỷ một xíu thôi là quý vị có thể là sở hữu ngay một căn nhà rất là đẹp và tuyệt vời rồi nằm trên uh, vị trí ngay uh, trục đường Quang Trung ngay sát bên đối diện với lại khu vực chợ Hạnh Đông Tây như quý vị và đây là khu vực bên dưới tầng trệt của căn nhà mình thì uh, với thiết kế một phòng khách và cũng như là ban đêm thì uh, gia đình mình có thể để xe máy ở bên ngoài cũng được hoặc là gia đình mình cho xe máy vào bên trong cũng được nha để xe máy khu vực đường sau vẫn được nha quý vị Đấy, và đường sau thì uh, gia đình mình có thể là lập những các cái uh, mái chia mái chắn ở đường sau thì uh, quý vị có thể để, để xe máy đường sau luôn khỏi phải sắc vào Đấy và đây là sẽ có những các hệ thống đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị Với à, không gian khu vực phòng vệ sinh và có tủ này Được à, gia chủ trang trí với những các cái chai rượu rồi Đấy và đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh nha quý vị Đây view sân đường sau này rất là rộng luôn Và có hồ cá đường sau căn nhà mình nha quý anh chị Thì cô bác anh chị khách hàng chúng ta đang theo dõi trên kênh nhà bán à, cũng như là trên kênh hệ thống à, YouTube và Facebook, Zalo, Fanpage và cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok. Xem sơ qua về căn nhà, cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để, để đi xem ngay căn nhà này nha quý vị. Một trong những căn nhà đẹp và sang trọng, rất là tuyệt vời nha. Đấy và nhà mình thì à, được xây dựng thiết kế có lửng nha quý vị. Bên trên à, lửng thì sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng bếp rồi Và đây thì em sẽ quay ra khu vực đường trước Mặt tiền của căn nhà mình để chiếu lại khu vực bên trong của căn nhà nha quý vị Cùng à, em tham quan này Đấy với một mẫu nhà khá là đẹp nha Đây là khu vực à, phòng khách Và bên trên thì à, khách hàng chúng ta sẽ có cái phòng bếp của căn nhà mình nha quý vị Đấy với một mẫu nhà khá là đẹp và tuyệt vời Được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình nha quý vị Đấy, bên dưới thì chúng ta sẽ có cái không gian cũng là khu vực để xe máy đằng trước đây cũng được này Đấy, và phòng khách thì khá là rộng nha quý vị Vâng thì à, cùng em di chuyển à, lên bên trên để à, tham quan cái khu vực phòng bếp của căn nhà mình nhé Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương kết hợp với lại hệ thống đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị và với những cái tài tay bằng gỗ cam xe và có thêm kính cường lực nha. Căn nhà này thì à, với khu vực cầu thang khá là rộng luôn Nhà thì nhà xây mới và có giấy tờ cũng như là pháp lý đầy đủ hết cho gia đình mình rồi Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị Và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình từ 60 đến 80% giá trị của căn nhà nha Trên đây thì à, quý vị cùng em tham quan cái à, không gian phòng bếp cũng như là bên trên khu vực tầng lửng này của căn nhà này quý vị Và trên đây thì sẽ có cửa sổ mở ra và lấy được gió cũng là ánh sáng Đấy, ờ, căn nhà này thì uh, mỗi lần uh, quý vị ăn uống thì uh, rất là uh, thoáng và mát nha quý vị. Nhà mình thì uh, có cửa Đấy, cửa uh, hông rồi uh, những các cái cửa sổ Đấy, và rất là mát cho căn nhà mình nha quý vị. Và đây là khu vực nấu nướng này cũng như là ăn uống này. Đấy, với mặt bàn thì được là chủ làm mặt đá hoa cương và những cái chất liệu là gỗ tủ là gỗ ăn cường và với uh,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 có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha quý vị. Hướng của căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng nam cũng như là à, đông nam nha. Lại hướng nam và tây nam nha quý vị. Nam và tây nam nha. Phù hợp cho những ai thuộc à, hai phong thủy luôn. Đông và tây. Mặt tiền đường trước của căn nhà mình thì à, có hướng chính là hướng Tây Nam Và lần à, bên hông thì à, sẽ có hướng là hướng Đông Nam nha quý vị Và với nhà xây mới đẹp 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Có phòng à, tắm thì à, rất là rộng như quý vị. Đây là khu vực không gian phòng vệ sinh của căn nhà mình này. Thì à, bên em luôn cập nhật và gửi đến cho quý vị với những cái sản phẩm tốt, cũng là những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý. Ngoài ra thì còn được thương lượng thêm với lại chính chủ nha quý vị. Đây là khu vực phòng ngủ số 2 của căn nhà. Sàn thì được gia chủ là lót gạch giá gỗ thôi và bên trên thì ờ, sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led cũng như là đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị nội thất thì hàng ờ, Limax nha và di chuyển lên khu vực bên trên thì ờ, cùng em tham quan đến cái um, uh, phòng uh, ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mình nha quý vị đây với uh, thiết kế 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh có phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau thì uh, đã được gia chủ là tặng full nội thất là lấy đến hai phòng rồi Đấy, và còn để hai phòng trống cho quý vị khách hàng mình à, có đồ ở nhà thì à, đem đến được nha quý vị. Đây là khu vực không gian phòng vệ sinh và có khu vực rửa mặt ở bên ngoài luôn này. Ở trên à, lầu 2 như quý vị. Đây thì à, sẽ có phòng ngủ này và được gia chủ tặng giường có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi rồi. Tặng phô nội thất cho gia đình mình lên đến hai phòng ngủ. Và tiếp theo thì à, sẽ chuyển đến khu vực bên trên thì em sẽ mời tất cả khách hàng À, cô chú anh chị đi xem và tham quan hết căn nhà nhé. Nhà mình thì à, được à, xây mới và thiết kế đẹp, có tặng nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình. Đấy, những khách hàng nào đang xem và cũng như là đang quan tâm đến căn nhà này và đang muốn sở hữu cho mình một trong những căn nhà đẹp và mức giá phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì có thể là liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha. Và trên đây thì chúng ta sẽ có cái sân thượng này của căn nhà mình nha quý vị, một mẫu nhà thiết kế